đợt cái đợt này là quay quay cái mv này là đợt này nó đang bị covid à, nên là cái bọn mà đuổi đánh là toàn phải bịt khẩu trang hết đấy chứ đi mẹ à, ra giang hồ mà lại sợ covid đấy thì, thì trong cuộc sống mẹ nhà, hôm nay rất khó đấy, toàn bịt khẩu trang thôi sau đầu gấu địt mẹ đầu gấu mà lại lại lại tìm được người anh em đừng vì lời dài mà để đánh mất hai từ anh em 10k rồi đầu gấu 700 lượt chia sẻ mà lại 10.000 mắt xem là cửa lồn đi nếu mà thằng nào có, có, có quý mến tao thì đừng tăng mắt kiểu này tăng mắt kiểu này là chỉ giết nhau thôi nhá thôi đừng đừng đừng đừng đừng nhá chứ còn tao cũng không không làm quảng cáo đâu tao không quảng cáo lấy tiền từ cái gì đâu nên là tao không có nguồn thu đâu đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng mồi chắc lại chiến chiến thuật marketing của mấy bạn mồi chài không kiểu anh ơi anh có cần tăng mắt xem không đấy nhỉ Đi. um, tất nhiên là mỗi một cái season nào thì nó cũng có một cái được gọi là cái cái cái cái um, cái event tức là cái mini game nhá thế thì tôi ờ, hôm nay là cái um, season này tôi tôi muốn có một cái tạo ra một cái, cái gọi là là là cái mini game như thế này đây chúng ta xem lại đoạn này tức là khi mà du thiên cùng với anh um, ia kumazang ở phái gọi là phái không không động nhá là đang đi ở trên đường đấy thì du thiên là khóa quần này kéo rồi là thấy một cái người nằm ở cạnh đống rác thì du thiên có móc túi ra và đây câu hỏi chúng ta là số tiền trên tay du thiên cầm là bao nhiêu đấy để mà đưa cho cái người đầu đống rác này là bao nhiêu câu hỏi thứ nhất là số tiền là, là bao nhiêu ai à, đoán đúng này nhá và câu hỏi thứ hai là cái quan trọng nhất ở cái câu hỏi thứ hai này là, là vấn đề là được thưởng không ở câu hỏi thứ hai này theo chúng mày là xong cái quả kèo đưa như này rồi tí có quay lại đấy không theo các ông tôi hỏi thật đi đoạn này đoạn này tôi phải dừng lại luôn theo các ông là có quay lại đấy không địch đừng chuyển cánh giữ nguyên cảnh cho tao đây ra dòng đây chân trái à chân chân trái bước lên phía trước một bước 60 cm trọng tâm cơ thể hạ thấp khom lưng xuống tay phải đưa lên phía trước nhấc khăn lên và tay trái nhấc khăn lên tay phải đưa tiền vào trong dưới của của cái tấm ờ, lót này tao đi à, tốc độ phát này à, hào tay nhanh đấy nhanh nhanh nhanh vẫn bị chuyển cảnh không ạ vẫn bị chuyển cảnh à tiền này đút vào này đút vào này địt mẹ chuyển cảnh này đeo được theo chúng mày tao hỏi thẳng chúng mày là gì là quả kèo nó có quay lại lấy hay là không ví dụ như thế này thì công có nhìn nhìn thấy thấy tiền không không thấy được đúng không ví dụ giỏi như này này như này này, này là công không thể không nhìn thấy tiền đâu được đúng không nào đấy thì đây, đây nó là một gì đây nó là một cái kỹ xảo trong điện ảnh nhá bịp bịp mẹ à mình chưa Hết nhiều tiền vậy ạ Con nghiện mẹ lại ung thư nữa thì cứu làm sao được Y học bó tay rồi Khó đỡ rồi Nghĩ là thằng con đi cướp giật Cũng chỉ là vì gọi là gia đình hoàn cảnh khó khăn đấy à nhưng mà sao phải nói là, là, là cái thời điểm năm bao nhiêu đấy mà đi cướp mẹ à, ia cờ du thiên này lại có thể điều chế được quả keo 2020 mà sau du thiên này nó vẫn thửa đâu được cái quả iPhone này là iPhone 5 không ạ iPhone 5 5S đây này đúng không nhỉ anh Giang này xăm kiểu mẹ chưa giải hết tiền nên sao mà hình xăm có vẻ chỗ đánh bóng chỗ không ấy nhỉ mãi là đoạn này có thể là gì nó sẽ lấy lòng và lấy lấy được nước mắt và lấy được cái sự cảm thông của rất rất nhiều các cái đội đội hình được gọi là trẻ trâu bản chất đi cái con mẹ à nếu đã là anh em ấy thì nhà có nhau có việc ấy, thì cần đến tiền ấy, thì phải lao động kiếm ra tiền chứ không phải đi cướp nhá có thể là du thiên này là cái, cái trong cái câu chuyện này này đéo chắc là mẹ nó đã, đã bị ung thư hay là gì đâu mà cũng chả nó điện nó chín không không thôi cho nó nó hô cô vậy cái là để kích động thằng đàn anh nha vì tiền đấy chứ còn thứ ca bối báo con nô tuyệt thì nói mẹ à mà ra này còn dù neo khó không nỡ bỏ rời nhau đi tổ các đạo diễn này mày hết đưa anh ca sĩ du tiên của tao xuống dưới địt mẹ hầm để xe bây giờ mày lại giúp vào cái máy nào đây mày lại đưa vào cái gầm máy nào đây là nhà bao nhiêu cái cảnh đẹp thơ mộng như thế mày không đưa anh lên hát mày bắt anh đứng ở những chỗ như thế này hát là tí đéo rồi mày à, tiền các bố mày làm mv các bố mày giả mày đầy đủ thiếu người nào đâu mà mày lại, cứ bắt ca sĩ của bố mày phải chu giúp nha tổ dù giàu sang vẫn giữ nguyên chung tình vẫn một lòng mình là một góc trong tim khác Tao thật trên đời đâu Nếu nói câu là sợ thì không bao giờ gọi là Với anh Dũng này không biết sợ Nhưng ngồi đây trên cơ sở có thể là tao sắp bị bắt rồi Tao nói thật Anh Dũng này này thì anh không phải là giang hồ Nó không phải là đàn anh là chị khí khái gì cả Nhưng để nói con người sống ấy nhá Sống để mà bị các em lợi dụng nhiều nhất ấy, thì là ông Dũng là anh Dũng này tao khâm phục cái độ nhẫn nại và độ kiên trì của anh ấy khi bị các em nó vầy anh Dũng này là một người tốt tao khẳng định là một người tốt đặt tên của người anh em dù đời ra sao vẫn... đi mẹ thằng này nó nó gồng gớm nhỉ ok này ừ, đi bố mày mày, mày các xe được bao nhiêu mà mày gồng gớm vậy hết mình về vì nghệ thuật này các, các bạn nhìn này quả keo quả quả keo gông này Ừ. đi tổ ông bạn gồng gớm thật mẹ thằng em này có bật chế độ cốt này đấy sao ông em này ông bắt đầu ông ấy như các bạn nhìn này ông tắt tắt pha bật cốt luôn này cần tôi đấy, tôi sẽ đến bên không chút do dự trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được người anh em đừng vì lời dài mà để anh vẫn một con gà luộc nạc uh, rang khai vị này lạc giang dưa chuột này mỗi con gà thôi cá này chắc là thịt à, kiểu cơm canh dưa cà nói chung là cái, cái em cái, cái mv thì đầu tư kinh phí nó có giới hạn đâm ra là anh em thông cảm nhá nhá anh em Honor này Honor này ông, ông, ông, ông nhìn Honor không Ho Honor này di sản thiên nhiên là Hạ Long và Phong Bì này ha, ha, hai chú cầm lấy số, số, số tiền này hạ, hạ, hạ, hãy làm ăn chân chính đường phụ lòng anh rồi công ty này là à, nhà hàng này là nhà hàng gọi là gốm nàng nhà hàng này nhà hàng gốm nàng nó nằm ở sau đít của cái bát này, này. thương hiệu ấy gia đình xin một góc trong tim khắc tên của ngươi địt mẹ mày vứa nó mới cho con người ta nên chỗ nhà hàng ăn xong nó lại dốc nó lại nó lại ném xuống dưới, dưới phòng máy địt tổ lắng nóng như thế này máy móc dầu mỡ ác đạo diễn ác thật anh em dù đời ra sao vẫn giữ hãy từ anh số 5 nguyên hồng số 5 nguyên hồng anh nhá Đấy, cái ờ, với cái cái cái cái review với cái cái cái cái cảnh uh, trang trí và vừa và cái cách mà, mà bài trí về cái không gian ẩm thực như vừa rồi thì các bạn có thể tìm đến được gọi là số 5 uh, ờ, Nguyên Hồng uh, để có thể là được uh, có những giây phút thưởng thức những cái món ngon những cái uh, um, không gian và bài trí theo một cái lối cổ xưa dựa vào cái chất liệu chủ đạo là gốm uh, thì chúng tôi rất là hạnh được phục vụ quý vị các bạn à, rồi trả giá đấy trả giá đấy trả giá to, to, to be con Newton à? Đây thực ra thì với những hình ảnh bạo lực cái mv vừa rồi thì nó đã khép lại tuy nhiên là nó sẽ mở ra chúng ta thấy rằng một điều là những thiếu sót hạt sạn trong mv này là gì thứ nhất là những cái hình ảnh bạo lực nó cái tình nghĩa anh em nó được tôn vinh nhưng dựa trên cái cơ sở là cái cách để mà thể hiện tình nghĩa anh em nó lại bằng cái cách là gì là đạo tặc là như thế thì nó không đúng với cái giá trị nhân văn của một cái tác phẩm của một cái mv của một ca sĩ là cái thứ nhất cái thứ hai là cái thằng chủ cái nhà hàng gốm nàng ấy nó bỏ cũng chắc chắn nó phải bỏ tiền ra để mà nó làm cái mv này và đầu tư thế nhưng mà cái hình ảnh của nó nếu như không phải là địt mẹ một thằng cuốn như tao và một thằng nghiện như tao thì không thể nào xoay được ra là nó, ai là nhà tài trợ và tiền đâu chúng mày làm cái mv này gốm nàng đúng không gốm nàng nhà hàng có nhà hàng nhỉ vốn nhà hàng Deep Bath thì nó lại công ty sản xuất bát rồi không ạ chứ đeo phải là cái nhà hàng đấy số 5 Nguyên Hồng luôn à nhà hàng này là nhà hàng ngói đỏ ngói đỏ garden đấy địa chỉ là số 5 Nguyên Hồng ẩm thực đồng quê rồi ẩm thực đồng quê đấy cái cách cái cách à, bài trí này cũng như là ở đây này mà đi mẹ à, đã mất công bỏ tiền ra thuê quảng cáo thuê con mẹ à thằng như tao này chứ bố mày ăn xong bố mày gì luôn như này cần, cần, cần nói rõ luôn này địa chỉ này đến đây này có thể ăn chịu mật khẩu là em anh tiến là xong cái pass này em anh tiến là có thể là ăn ăn chịu hóa đơn thì à, dưới 5 triệu là chịu thoải mái chẳng hạn nó dễ phải đầu tư tiền cho cái quả kèo du thiên này mẹ à, bắt bố mày check mãi mới ra là cái địa chỉ nhà hàng này đây nhà hàng đây ngói đỏ garden được chưa số 50 đồng đấy đấy ba ba năm món và cái cái cái, cái vấn đề về cái mv này một lần một cái vấn đề nữa là khi mà um, nêu vấn đề nêu vấn đề là gì vấn đề là tình nghĩa anh em rồi là những ngày tháng gọi là ở ờ, giang hồ sự nghĩa này kia thì và cái cái cái giải quyết vấn đề à, cao trào là vấn đề là gì là là gặp ia cờ anh dũng thì có tiết tiền về làm ăn và cuối cùng là bị trả giá nhá bị bị trả giá là bằng cái phát phát đâm ấy cái cách thức nêu vấn đề đẩy vấn đề lên cao trào và cái giải quyết vấn đề nó đều không hợp lý được chưa bởi vì nó không nó thiếu cái lực lượng gọi là gì là cơ quan chức năng đúng ra là, phải có lực lượng các công an vào cuộc xong bắt đầu là gì là các cái đối tượng này là cái, cái cảnh cuối cùng ấy là gì thay vì cái phát đâm đấy thì nó phải là giấy triệu tập được chưa thì nó hợp lý hơn nhỉ anh em xa nhiều cho anh tiến được bế đi xứ nào đúng